muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sanh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Qua sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ, chúng con biết rằng tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng đối với người tu Phật, là tâm đại bi vì cầu Phật quả chẳng tiếc thân mạng vì hóa độ chúng sinh trong khắp các cõi mà dấn thân dâng hiến cả máu thịt của mình nếu làm các việc thiện mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị bồ đề thì công đức làm các việc thiện ấy sẽ dưỡng chúng sinh trong luân hồi sinh tử nếu tu phật mà không phát được đại nguyện bồ đề thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay là ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, đối trước mười phương thường trụ tam bảo, dâng nén tâm hương, chí thành phát nguyện tu tập theo chương trình khuyến phát Bồ Đề Tâm, đảnh lễ hạnh nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát, cũng như gieo duyên lành giúp cho chúng sanh hiểu rõ lợi ích mà hoan hỷ chí thành phát tâm Bồ Đề. Ngữ nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quan gián đạo tràng chứng minh gia hội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 bồ đàn na lễ đảnh à, lễ đại à, nguyện à, địa tăng vương bồ tát chi tâm ờ, đảnh ờ, lễ ờ, phổ hiền vương Hallelujah. chỉ tâm đàn. ngàn muôn kiếm khó được ngàn tôi nghe như thế này có một lúc đức phật thích ca ngụ tại thành vương xa núi kỳ xa quân cùng với sáu mươi hai ngàn vị đại tỳ kheo các vị đều là những bậc a la hán đã dưỡng sanh lâu hơn khởi các viên não mọi việc đều đường tư tái tâm đường giải thoát trí huệ đường giải thoát như các bậc đại long tưởng khéo điều vùng các ngài đã làm xong mọi việc cần làm buông bỏ được gánh nặng từ thân đã được sự lợi ích rất mọi chấm hữu đang trí huệ chân chánh đến tâm đường tự tài hiện thầy các ngài đều đã đường giải thoát chỉ trừ ngài a nan khi ấy đức phật thích ca nói về truyền pháp chí bao hải phát tâm bồ đề được đức Phật bảo tàng thọ ký đặt yêu là đại bi thanh tựu này tiếng nam từ khi ấy bồ tát đại bi lại đối trước đức phật bảo tàng mà bạch phát nguyện thực ngàn dấu ba la mật một bố thí ba la mật bành thế tôn cho đến đời vì lai trải qua nhiều như số cát trong hàng vương sáng số a tăng kỳ kim lần thứ hai cùng nhiều như số cát sông hàng vào nửa sau của hiền kiếm tuổi thọ con người là một ngàn tuổi con sẽ đợi đến khi ấy mà tu tập anh trì đạo bồ tát ở lâu trong sinh tư nhân chịu mọi điều khổ não nhờ vào sức tam muội của Bồ Tát nên quyền sẽ không buông bỏ những chúng sanh như vậy bành thế tôn nay con tự mình thực hành sâu pháp ba la mừng để điều phục chúng sanh như lời Phật dạy dùng tại Phật đề bố thí gọi là bố phật bành thế tôn khi con thực hành pháp bố thí ba la mật nếu có chúng sinh đời đời theo con mà cầu xin từ cần chúng con sẽ tùy theo cho cần dụng mà cung cấp cho đầy đủ tư dương ghế nhà cửa xóm mâm hương hoa chuối ngọc dung cho người bệnh có đủ thuốc men sự chăm sóc đối với những vật như cờ phướn lòng che quý bao tiền tài lúa thóc vai lùa vói ngựa xe cô vàng bạc trên châu lưu lý phá lê ngọc quý ngọc bên sáng ngô bào cho đến các thứ non mù đồ trang dân con đều xin lòng đại bi đối với chúng sanh dẫu cho nghèo khó cũng mang ra bố thí nhất tuy làm việc bố thí như vậy nhưng chẳng cầu đường qua báo trong hai cõi trời người chỉ vì muốn thâu nhiêm điều vô cầu quá minh chẳng hạn như nô tỳ xóm làng thành năm vợ con chân tay mùi lưỡi đồ mắt da xương máu thịt thân mang cầu xin những thứ như vậy thật là quá đáng nhưng khi ấy con vẫn sinh lòng đại bi mang đồ những thứ như vậy mà bố thí cho tất cả cũng không cầu được nhiều vùng chúng sanh mà thôi bạch thế tôn so với việc thực hành pháp bồ thí ba la mật của con nhưng vì bồ tát trong quá khứ đã thực hành pháp bồ thí ba la mật thầy đều không thể theo kịp nhưng vì bồ tát trong tương lai sẽ phát tâm ma nô đa la tam biểu tam con vì tu hành đạo Bồ Tát nên trong trăm ngàn nước kiếp sẽ thực hành pháp bố thí ba la mật như vậy thế tôn trong đời vì lai nếu có ai muốn Đạo Bồ Tát con sẽ vì người ấy khuyên dạy thực hành pháp bốn trì giới ba la mừng bành đừng thế tôn khi con ban đầu thực hành pháp trì giới ba la mừng vì câu quá nổ đà la tam biểu tam bồ đề nên dự theo đủ mọi giới luận tu tâm các pháp khổ hành đúng như phật dạy quán xét các pháp ngã và vô trên làm hại ba nhưng nhúng ba la bần bành đừng thế tôn còn về phạm nhưng nhúng ba la mật con cũng sẽ từng hành theo như đã nói ở trên quán xét các pháp hữu bi lìa khỏi mọi điều lỗi lầm sâu ác thấy do các pháp vô vi là vi diệu tình diệt chuyên cần tinh tấn tu giới đạo vô thường không sinh lòng thôi truyền. bổn tinh tấn ba la mừng bạch đừng thế tôn với phạm tinh tấn ba la mừng con cũng thực hành theo đúng như vậy không sinh lòng thôi truyền năm phát nguyện thực hành thiền định cũng không đạt được khoan tình diện đó gọi là thiên đình ba la mật sâu trí tuệ ba la mực bạch đừng thế tôn thấu hiểu đường rằng tánh thực của các pháp xưa vốn không sinh nay hẳn không diệt đó gọi là ba nhã ba la mực trong vô lượng trăm ngàn ức kiên trì tu tập pháp bát nhã ba la mật như thế khi bồ tát đại bi phát nguyện xong tất ca đại chúng trong hồi ấy chư thiên loài đồng quy thần càng thác ba người và vi dường cho đến trỗi lên các loại âm nhạc rồi lại hết lời người khen xưng tán sau khi người khen xưng tán rồi tất cả đều đứng lặng yên tại chỗ tiền nam từ các ông nên biết rằng bồ tát đại bi ký nào phải lai xa là chính là tiền thân của ta trong quá khứ ở nơi Phật bảo tàng lần đầu tiên phát tâm A Nộ Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề phát tâm như vậy rồi khuyên dạy vô lượng vô biên chúng sinh hướng đến quả A Nộ Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề thiền nam từ đó chính là sử dụng mạnh tinh tấn trước nhân của ta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 Sáu pháp hạnh ba la mật thực vô cùng cao quý là pháp hạnh tối thượng làm lợi ích chúng sinh là hành trang tư lương hướng đến quả vị Phật của các bậc Bồ Tát. Đức Như Lai Chí Chơn chánh đẳng giác hiệu cụ đàm. Ngài đã thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề là do trải hằng xa kiếp tích tụ các pháp hạnh ba la mật khó thực hành này. Qua kinh văn chúng con hiểu được, muốn lợi ích chúng sinh, muốn thành tựu Phật quả, thì không thể không phát nguyện Bồ Đề. Tinh tấn dũng mãnh thực hành các công hạnh ba la mật. Sự tinh tấn thực hành sáu pháp ba la mật của Ngài thật là cao quý, Ngài không cầu hưởng phúc báo lợi lạc cho riêng mình. Với tâm nguyện rộng lớn bao la, Ngài âm thầm tinh tấn tu tập, trải qua nhiều số kiếp, cũng chỉ vì mong mỏi tìm ra chân lý để cứu khổ cho chúng sanh. Ngài hành hạnh bố thí, không chỉ bố thí tài vật, ăn uống, mà Ngài còn bố thí cả mạng sống, thân thể cho chúng sanh. Hạnh trì giới ba la mật của Ngài thật vô cùng tinh nghiêm trong các luật nghi, lời dạy của các đứng Như Lai. Hành những nhục thì cái nhẫn của Ngài thật sự không ai có thể sánh nổi. Trong hạnh tinh tấn đối với Ngài là không bao giờ tăng giảm, luôn luôn chuyên hành các pháp hạnh không biết lười mỏi. Nay, đệ tử chúng con được thừa hưởng ơn giáo pháp của Ngài là từ nơi lòng từ bi, thương xót vô bờ bến của Ngài. Chúng con không sao nghĩ bàn được. Chúng con thiết nghĩ, muốn báo đền ơn Phật, chúng con chỉ có chân thực phát tâm Bồ Đề, chân thực tu hành cầu giải thoát cho mình và chúng sinh. Hôm nay chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu tập, nguyện noi gương Bồ đề tâm rộng lớn của Ngài mà quyết chế tu hành. Nương nơi sự dẫn dắt của sư phụ mà tinh tấn hướng tới cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ đề. Chúng con kính thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh lời phát nguyện của chúng con.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 tùng à, kính à, công à, đừng có bao nhiêu có xin lấy 得啊，归啊！